Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng xoay kèo cũng như là việt Dũng bóng đá nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất cho anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì uh, ở ngày 19 tháng 5 mình lên cho anh em là ba video về ba trận đấu của thằng uh, Brighton đối đầu với Newcastle, Juventus đối đầu với Sevilla và cùng với đó là West Ham đối đầu với uh, Aston Thì nếu anh em nào mà còn chưa xem được cái à, ba uh, video này và chưa tham khảo được ba mã kèo của cái ba trận đấu này thì anh em có thể bấm vào à, ờ, dùng xoay kèo để có thể tham khảo những mã kèo mình đưa ra trên kênh youtube này và cùng đó thì hiện tại nhé anh em nào đang xem à, video trên kênh dũng xoay kèo cũng như là về dũng bóng đá thì anh em có thể để lại cho dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để dũng thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em để xem và tham khảo thì còn ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định nhanh cho anh em một cái trận đấu ở trong khuôn khổ V-League thì đó là trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với à, FC của Thanh Hóa thì anh em có thể xem qua là trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ của ngày 19 tháng 5 thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì đội bóng nào sẽ có điểm và có thể à, có được trận chiến thắng ở trong trận đấu này thì sau đây chúng sẽ đưa ra cho anh em một số thông tin để anh em có thể tham khảo về cái trận đấu này thì trước hết đến với bảng xếp hạng thì anh em thấy là phần sân của đội à, Đông Á Thanh Hóa thì hiện tại đang có cho mình vị trí thứ nhất ở trên cái bảng xếp hạng sau khi mà trải qua cho mình là 7 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình 17 điểm và có 13 bàn thắng 5 bàn để bị thủng lưới và có là uh, à, 5 trận thắng và hai trận thua chứ không có một trận hòa nào hết thì còn uh, hơn cái phần FC của Hà Nội đó là vị trí thứ hai là khoảng cách là 3 à, điểm số trong khi đó phần sân của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 8 sau khi mà cũng trải qua cho mình là 7 vòng đấu thì chỉ có cho mình là một trận chiến thắng 5 trận thua và có là một trận hòa trong khi đó là có chỉ khoảng là 8 điểm số mà thôi nhưng hiệu số bàn thắng của đội bóng này khá là vượt trội khi mà có tới là 10 bàn thắng nhỉnh hơn tất cả những cái vị trí còn lại trên bảng xếp hạng và cũng đó là để thủng lưới lên tới là 9 bàn thắng thì anh em có thể thấy là cái hàng công của đội bóng này thi đấu rất là tốt nhưng mà uh, bù lại thì hàng thủ của đội bóng này có thể là thi đấu ờ, khá là bạt nhược ở trong cái mùa giải năm nay trong đó thì uh, phần sân của đội Thanh Hóa thì hàng công hay hàng thủ đều thi đấu rất là tốt khi mà có tới là 13 bàn thắng nhưng mà chỉ để thủng lưới là 5 bàn mà thôi thì vị trí trong 7 trận đấu để uh, chỉ bị thủng lưới là khoảng 0,8 bàn trên một trận mà thôi thì còn ở những cái trận đấu gần đây của hai đội bóng này thì anh em thấy là cái trận đấu gần đây nhất của Hoàng ờ, Anh Gia Lai là thua trước uh, Sông Lam Nghệ An với tỷ số lên tới là 3-1 và nếu anh em mà có thể nhìn vào trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì Hoàng Anh Gia Lai chỉ có cho mình là hai trận chiến thắng và có là hai trận thua trong đó, đó là có tới là 6 trận hòa thì kể từ năm 2022 thì à, có là một trận thua trước à, à, Hà Nội và cùng đó là có một trận hòa cũng với là Hà Nội luôn nhưng mà có một trận chiến thắng 3-2 trước Thanh Hóa trong khi đó ở trong năm 2023 thì lần lượt sẽ có những trận hòa trước FC Hà Tĩnh, VKMX Bình Dương, Nam Định, Công an Hà Nội rồi Viettel cũng như là Khánh Hòa thì em thấy là cái trận Hoàng Anh Gia Lai thắng với tỷ số đậm nhất đó là trận chiến thắng 4-1 trước Viettel thì anh em có thể thấy phần sân của FC Hoàng Anh Gia Lai thì thi đấu cũng không hoàn toàn là tốt ở trong mùa giải năm nay khi mà anh em thấy là phần sân của FC Thanh Hóa ở trong uh, khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì uh, khoảng là từ năm 2022 thì là có 3 trận thua nhưng mà ở trong mùa giải năm nay 2023 thì có tới cho mình là 6 trận chiến thắng và chỉ có hai trận hòa mà thôi thì trận hòa đầu tiên đó là trận hòa trước Sông Lam Nghệ An và trận hòa sau đó trận hòa không đều trước uh, ờ, FC Hà Nội thì anh em thấy là còn những trận đấu khác thì có những trận chiến thắng ở gần đây nhất là trận chiến thắng trước thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số rất là cách biệt với tỷ số lên tới là 5-3 và thắng trước Hà Tĩnh với tỷ số là 4-1 trong khi đó ở những cái trận đấu trước đó từ đầu mùa giải ấy, thì lần lượt là sẽ có trận uh, thắng 2-1 trước uh, Khánh Hòa trận thắng 1-0 trước Đà Nẵng và trận thắng uh, à, 1-0 trước Bình Định thì như anh em có thể thấy là phần sân của uh, Hoàng Anh Gia Lai thì ở trong những trận đấu gần đây nhất tỏ ra rất là yếu kém khi mà có một trận hòa và có một trận thua gần đây nhất khi mà thi đấu một đối thủ cũng không quá là mạnh đó là sông Lam Nghệ An và đứng ở vị trí thứ 9 trong khi đó phần sân của FC Thanh Hóa thì ở trong những trận đấu gần đây nhất đang tỏ ra thi đấu rất là tốt khi mà lần lượt nâng những chiến thắng của mình có thêm nhiều bàn thắng khi mà cái trận chiến thắng trước uh, Bình Định là tỷ số 1-0 thì ngay sau đó ở ngày 12 tháng 4 thì đã thắng uh, ờ, FC Hà Tĩnh với tỷ số lên tới là 4-1 và ở ờ, uh, cái trận đấu gần đây nhất thì anh em thấy là tổng tỷ số bàn thắng của trận đấu này lên tới là 8 bàn thắng thì anh em thấy là hai đội bóng này từ trước tới giờ thì đối đầu với nhau khá là nhiều nhưng mà anh em chỉ xem qua cho mình ở trong những trận đấu gần đây của năm 2020 21 22 và 23 mà thôi thì ở trận đấu gần đây nhất là uh, Hoàng Anh Gia Lai thắng Thanh Hóa với tỷ số là 32 và cũng đó là cái trận lượt đi á thì uh, Hoàng Anh Gia Lai thì đấu trên chính cái sân nhà của mình thì cũng chiến thắng thì ở năm 2022 thì à, Hoàng Anh Gia Lai là toàn thắng trước à, Thanh Hóa trong khi đó ở năm 2021 thì à, Hoàng Anh Gia Lai cũng có cho mình một chiến thắng là 21 và ở năm 2020 thì là có một trận hòa à, không đều thì anh em có thể thấy là về phần sân của FC Thanh Hóa gần đây thi đấu rất là tốt thì liệu rằng ở trong trận đấu này khi mà ở trong lịch sử đối đầu ở trong những cái năm gần đây ấy, thì hoàn toàn là ủng hộ Hoàng Anh Hoàng Anh Gia Lai ấy, thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì à, FC Thanh Hóa có thể có cho mình một cái chiến thắng hay không thì anh em có thể xem qua cho mình một vài con số thống kê được uh, thống kê ở đây thì ở trong trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này chạm trán nhau thì Hoàng Anh Gia Lai thắng với tỷ số là 3-2 trong khi mà anh em thấy nhá ở trong trận đấu này có là bàn thắng đầu tiên được mở ở hiệp 1 đó là phút thứ 9 và sau đó lần lượt là những bàn thắng được ờ, gây ra ở phút thứ 49 và 87 của Hoàng Anh Gia Lai nâng tỷ số lên thành 3-2 trong khi đó ở trong trận đấu này thì chỉ có gồm là 6 phạt góc mà thôi trong khi đó là có 5 phạt góc như phía phần sân của đội chủ nhà Thanh Hóa và là có có ờ, ba thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà Hoàng Anh Gia Lai thắng với tỷ số là 2-0 khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì anh em có thể thấy nhá ở trong trận đấu này chỉ có hai bàn thắng và bàn thắng đầu tiên được mở là do công của Lương Xuân Trường khi mà được uh, xuất ở phút thứ 25 và anh em thấy là bàn thắng uh, thứ hai của Nguyễn Văn Toàn ở phút thứ 51 của trận đấu nâng tỷ số lên thành 2-0 và như cái thống kê đây thì ở trong trận đấu này lại không có một cái thẻ à, một cái phạt góc nào được đưa ra thì cũng khá là kỳ lạ nhỉ và ở trong trận này thì có lên tới là 4 thẻ phạt được rút ra trong đó là có 3 thẻ vàng được rút ra cho phần sân của FC Thanh Hóa thì uh, với một số con số thống kê ở đây thì anh em thấy nhé hai đội bóng này chạm trán nhau là có 10 trên 10 trận đấu gần đây ít hơn 4,5 thẻ phạt nhưng ở trong đó là 5 trên 7 chạm lần chạm trán gần đây thì có nhiều hơn 2,5 bàn thắng trong khi đó ở trong những cái trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng này thì à, hầu như ở à, phần sân của Hoàng Anh Gia Lai có rất là ít phạt góc cũng như là thẻ được rút ra nhưng mà phần sân của FC Thanh Hóa thì có tới là 5 trên 7 trận đấu gần đây có nhiều hơn uh, à, 4,5 phạt góc thì liệu rằng với những cái thông tin mà chúng vừa đưa ra cho em xem ở trong nên ở đây thì liệu rằng mã kèo nào là mã kèo anh nên anh em nên đầu tư ở trong cái trận đấu này thì ở trong cái trận đấu này thì à, về mã kèo cực chấp toàn trận thì chúng sẽ đưa ra cho anh em cái mã kèo đó là FC Thanh Hóa sẽ thắng ở trong trận đấu này ở cái mã kèo cực chấp thì anh em có thể biết là sau cái nghỉ, à, uh, kỳ nghỉ lễ dài để có thể góp sức vào trong cái SEA Games 32 á thì cả hai đội bóng này có thể sẽ có một kiểu uh, một chút thay đổi về sự uh, mặt phong độ cũng như là cái tinh thần thi đấu tuy nhiên ở cái điều khó cái điều đó đó rất là khó để có thể suy giảm cái sức mạnh của FC Thanh Hóa trong mùa giải năm nay nên chính vì vậy FC Thanh Hóa vẫn là một cái à, cửa để anh em có thể tin tưởng và đặt niềm tin vào trong lần trận chán này trước uh, đối thủ là Hoàng Anh Gia Lai trong khi đó về cái máy kèo tài xỉu toàn trận thì mình niêm yết cho anh em cái máy kèo tài ở trong trận đấu này thì hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu một à, trong những cái hàng công chất lượng tốt nhất ở cái mùa giải và những cái tên nổi bật và cũng như anh em cũng đã thấy là mặc dù cái hàng thủ không tỏ ra là tốt lắm nhưng mà hàng công thì rất là tốt trong khi đó phần sân của FC Thanh Hóa có một hàng công rất là tốt nên chính vậy à, trong trận đấu này là một trận đấu có thể xảy ra rất là nhiều bàn thắng nên cái má kèo tài là mà kèo anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này thì đây cũng là cái video nhận định nhanh về trận đấu của FC Thanh Hóa đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai để cho anh em để xem và tham khảo thì hiện tại do là nhận định sớm nên Dũng chưa có uh, thông tin về má kèo của nhà cái đưa ra cho trận đấu này nhưng đây là hai mã kèo mà Dũng tin tưởng là sẽ giúp cho anh em có thể về bờ ở trong trận đối đầu này thì anh em có thể đầu tư cho mình mã kèo đó là Thanh Hóa ở mã kèo toàn trận cũng như là mã kèo tài xỉu thì anh em nằm vào cho mình cái mã kèo tài thì à, đây là cái video mình nhận định sớm về trận đấu này để anh em có thể xem và tham khảo còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua cái tele a cộng Dũng số kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc chắc ăn nhất cho anh em để tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất thì sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và Dũng chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư